Chào bạn, tôi Kevin Minh Nguyễn, chuyên gia đào tạo FMB Chiến. Nếu như bạn đang muốn kinh doanh mô hình quán sinh tố nước ép rau má trong dịp mùa hè nóng bức này các bạn chưa biết cách bắt đầu từ đâu và triển khai nó như thế nào, thì Kevin Nguyễn có một chương trình đào tạo được giới thiệu đến bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán sinh tố nước ép rau má. Và trong chương trình này thì Kevin Nguyễn đã phát triển và xây dựng thành những video thực hiện và chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng quan sát được thực hành nhanh chóng chủ động làm nghiệp vụ để phát triển kinh doanh mình